Phú Quốc đảo Ngọc tuyệt tác của tạo hóa với những hòn đảo thiên đường cùng những công trình xứng tầm quốc tế. Combo của Rooting chip bao gồm nghỉ dưỡng tại các resort đẳng cấp với tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp, check-in công viên chủ đề VinWonders với cung điện Hải Vương rộng không tưởng, vỡ hòa cảm xúc với những sầu diễn triệu đô tại thành phố không ngủ Grand World. Hòa mình tại những hòn đảo hoang sơ yên bình trong tour Cà Cano Nam đảo cùng với những trải nghiệm thú vị, lặn ngắm san hô tự nhiên, đi bộ dưới lòng đại dương, Sống ảo không giới hạn với vô số cảnh đẹp không đối thủ, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng ekip chuyên nghiệp miễn phí và đội ngũ hướng dẫn viên địa phương nhiệt tình. Trải nghiệm cáp treo ba giây vượt biển dài nhất thế giới, vui chơi không giới hạn tại công viên hiện đại nhất Đông Nam Á. Phú Quốc đã vào mùa đẹp với nhiều tour combo tiết kiệm tại Rotochip. Liên hệ Rotochip ngay để được tư vấn miễn phí.